chào tất cả anh em đang xem kênh của Tấn Bịp rất nhiều anh em đang chơi bộ môn đánh bài mà lỡ thua tha không biết phải làm sao để gỡ gạc lại trong clip này Tấn sẽ hướng dẫn cho anh em một số mánh khóe để anh em đi chơi ba cây đạt được hiệu quả cao nhất là anh em đang làm trương ví dụ một bộ bài đang làm đánh ba cây là không có 10 JQK đúng không anh em đánh ba cây miền Bắc ấy 10 ăn 9 nhịn đấy ví dụ anh em đánh bốn nhà này làm trương khi mình làm trương ví dụ anh em chia như này là anh chia, anh em chia 5 năm này anh em chia xanh chín này thì anh em sẽ không có cửa ăn cửa thua nhưng khi anh em anh em nhìn này ví dụ ván này của anh em là 6 điểm đúng không anh em nhất bài này Đó, anh em nhất bài là em anh em lên bài này anh em gom bài anh em đã gom được ba con át này anh em để xuống dưới đó đây là một cách để anh em làm trường. Đấy, khi khi này người ta mình cháo bài đi đưa tay ra đưa tay cho người ta bóc cái thì khi nhà này bốc cái này người ta sẽ lật bài lên này 8 này 8 thì có phải là nhất trương không 1 2 3 4 5 6 7 8 nhất trương nhất trương là phát lương cả làng ừ thì bây giờ tôi chia thì tôi là 1 này, 2 3 4 này Đã chia bình thường luôn này Đó. ván này lên nhà mình Đó. đó ba quả lan sáp nhân 3 đồng hoa nhân 4 đánh ba cây nhà này sáp 36 luôn đỏ quá trời luôn sáp 36 thì vẫn thua 9 điểm vẫn thua này. tí nữa thì đồng hoa luôn này nhà mình này ba này bà an này bà an là to nhất rồi đó đây là một cách mánh khóe mà anh em khi làm trương thế làm sao mà để anh em làm trương mà anh em có thể làm được điều đó trước tiên anh em nên xem clip này anh em nhớ đăng ký kênh của Tấn nha anh em cầm bài này anh em cầm một bộ bài này anh em để ba con át ở dưới này sau đó thì anh em cầm bộ bài anh em cháo đoạn trên này ra này làm sao để giữ được ba con át đó lại đó khi anh em cháo đoạn trên này anh em cầm bài một là anh em để xuống người ta canh bài như này đó 4 1 2 3 4 thì chia đến đây thì khi mình cầm bài lên là tay mình cầm như này tay mình cầm như này Đấy, nửa ngón út này và mấy ngón này mình thụt xuống dưới một chút đó. sau đó thì anh em cầm một bài đúng như vậy cho đến đấy thuộc xuống dưới khi chia là anh em cầm này chia từ người ta này một này hai này ba này chia từ mình này đó một này hai ba bốn này. chia từ mình này anh em thỏ tay đây này đó, móc ra này bốn một hai ba thỏ tay móc ra này bốn đó rất đơn giản đúng không ạ anh em hãy chịu khó luyện tập giống như tấn bây giờ tấn sẽ làm nhanh làm nhanh thì đảm bảo là sẽ không ai biết được đâu nếu mà anh em đang thua tha một là thua tha hai là thầy thợ đang còn non thì anh em xem clip này ví dụ anh em chia này đấy, đấy. xong rồi đấy một con át này đấy. chia bình thường luôn này đấy. hai này chỉ cần động vào cái là con át làm bàn bài của anh em sẽ là ba con át ví dụ bây giờ anh em mà là thợ đánh bài thợ thì một là phải thợ giỏi còn thợ nửa mùa thì anh em phải biết kết hợp với công nghệ thợ phải biết kết hợp với công nghệ và biết kết hợp với gọi là, là kinh nghiệm kinh nghiệm của các thầy thợ trước thì anh em mới có thể là chiến thắng được thì công nghệ ở đây là gì đây là một bộ kính áp tròng bộ kính áp tròng này để anh em một là thợ là phải giỏi hai là phải công nghệ cũng phải giỏi cái kính ép tròng này anh em chỉ cần đeo vào mắt thôi khi người ta chia bài đâu ví dụ bây giờ tấn sẽ lọc bộ bài kính này. bài kính với bài chợ thì không có gì khác biệt bây giờ tấn sẽ lọc ra cho anh em cùng xem là hai bộ bài này nó không có gì khác biệt anh em trộm long cháu phượng đổi bài một cách đơn giản nhá đổi bài không ai biết được đâu mắt thường người ta đeo mắt thường người ta không biết được đâu mình đeo áp tròng mình mới biết được đây là một đây là hai bộ bài Đấy, bài trợ với bài thường này bài trợ với bài đất trồng anh em nhìn nó đẹp như nhau dày như nhau thế thì làm sao để phát hiện được thì anh em phải có một cái dụng cụ để anh em nhìn này đó con này con ba này kính áp tròng là hỗ trợ cho anh em nhìn thấy như này này con này không có gì nhưng con này là con ba này đó. một bên là không có gì một bên là nhìn thấy con ba này con át này đó át cơ này con bảy kép này đó một bên thì nhìn không thấy gì luôn à, bảy cơ này à, bảy cơ này bỏ ra nhìn không thấy gì à, bảy cơ này đây là kính áp tròng khi anh em chia bài ví dụ anh em đánh bài anh em đánh bài ấy, thì anh em phải như này anh em chia bài này anh em có thể là đánh bạc cây bố đang quay video khi anh em à, chia bài ấy, là anh em sẽ biết được bài đối phương đi kia anh em biết được bài đối phương như này này ví dụ bài đối phương này em chia này Đấy, nhà này 147 nhà này điểm thấp rồi mình có thể là đi bàn Đấy, một nhà chết này hai ba hai ba năm nhà này 10 điểm này Đấy. 559 này này 9 điểm này nhà mình 469 à, 9 điểm luôn này nhà này 10 này kính áp tròng là hỗ trợ cho anh em để anh em có thể để đi đặt tiền trước nhà này chết rồi đó thì anh em nào mà đang chơi bộ môn bài lá thì nhớ xem clip của Tấn và đăng ký kênh luyện tập kỹ năng đánh bài kèm theo là